ờ đó ờ. hé hé nha city nha rồi bạn nha vui đấy về những dấu yêu ban đầu những âu lo cứ thế mà lại qua tay tạ thêm lần đôi mươi về những sâu yêu đã từng riêng hai chúng ta thời gian cứ thế nhẹ trôi dẫu em vài lần liên tiếng Hế lô em Tú, em đợi từ sáng giờ chưa vào được BBE à? Đi ăn vậy, đi ăn vậy. Nhưng mà em Tú lạc mất cái lobby kia rồi, bây giờ phải chơi một mình à? Có ai chơi không? Có ai chơi cùng với mình không? Có ai chơi cùng không? Không ai chơi cùng à? Không ai chơi cùng buồn vậy, em Tú chơi một mình nhá. Em Tú chơi một mình nhá. Hé he. Captain Captain tiếng Anh chất thế em Tú, <laughs> các tiếng Anh luôn mà phải viết tiếng Anh á. Cơ bản là mình giỏi tiếng Anh á, thành ra là giỏi cái gì thì à, nên là làm cái đấy mọi người ạ. <laughs> viết cái cáp gì đấy à tí em vào được thì em xin một slot với à ok gì khanh ơi hello trần thu nhá viết cái cáp gọi là thể hiện có người có trình độ ấy người có chuyên môn á ra dạ là xin phép được phâu phô ra các thế mạnh của em cái <laughs> gà chưa làm gì đã gà rồi à tính ra là mình tính đánh server việt rồi ấy, chứ tại vì nãy mình bị đít server bbe cơ nhưng mà không hiểu sao mình bị đít đít server bbe từ từ nhá sao đứng mất tiêu rồi mọi người sao đứng mất tiêu ở đây đây đây đây đây nãy thì nói chung là không vào được bbe nữa mình về server việt nhưng mà nó cũng bắt cập nhật cái gì ấy, khá là lâu một hồi mình à, nói chung là vào cả hai thì vào được cái này trước nên là chơi cái này không thì nói chung là chắc là mình chơi server việt rồi á xe việt về giải cứu một tí cũng được chứ đánh server bbe kiểu tiếng anh chả biết gì á đần lắm phải fake vnp mới vào bpe được à anh à đâu có đâu mọi người tải về là vào được rồi mà quan trọng là tùy vào nhân phẩm á, kiểu đợi nó lâu hay không thôi còn vào thì vẫn vào được nhá vt khoác lên mình bộ lông bào màu vàng đi please à không không không nóng lắm này em tú mặc cái áo tim á cái áo tim cơ cơ bản là cái vải của nó kiểu nó hơi bị cùi á cơ bản là áo hình như là rẻ à? nên là mình mặc một chút là nó đổ mồ hôi rồi nên là mình cởi ra luôn người mình dễ bị ra mồ hôi lắm mặc mấy cái áo đều đều lên người thì nó <laughs> không phải mấy cái áo đều đều nhưng mà cơ bản là có mấy cái áo kiểu vải mình không hợp á mặc nó dễ bị đổ mồ hôi lắm nên thành ra là thôi mình cởi ra mình thay luôn mình mặc cái áo bình thường đi anh em ơi áo tim nói chung là nó hơi bé một chút so với mình á mình đặt tới size m rồi mà không hiểu sao vẫn bé anh em ạ làm ăn heo đi làm ăn lợn đi ừ đã lâu không xem anh tú mà hello phương anh hello chị thảo hello naki cáp hay quá à cáp hay quá à cáp có hai đâu cáp anh tú có bi trên mạng đấy hello anh tú à hello tế anh hello mọi người em tú dạo này like trẻ ai coi nữa rồi em tú em tú mất đề xuất em tú đi em tú cuối tháng này âm âm tiền em tú đợi đi nhưng mà không sao mọi người ạ cố cố nút qua cái hãng nhá tại vì mình thấy <tsk> sao sao á đoạn này mình like kiểu nó kém kém mà kiểu nó không có gì gọi là để cho mọi người lưu luyến á thành ra là ai rồi cũng bỏ em tú đi mà thôi áo đẹp xin cái nào á áo tim hay là áo này của anh tú cơ áo tim thì nói chung là ui hai con heo à hai con heo lại luyện à à cái này đâu phải luyện cóc đâu nhở luyện cóc là con này cơ làm một chút cái này không một chút cái này không một chút cái gọi là Atcha Siliton không? Ừ, còn không thì mua hai con heo lại à. Nhưng mà mình muốn mua lại bọn lửa này quá, bọn lửa này trông khá là mạnh nè. Thật ra đây là bọn long tộc, khá là mạnh. Còn hai con heo à. Đồ này thì hơi phế anh em ơi. Đồ này hơi củi á. Mua được không? Mua được không? Ui không mua kịp rồi. Mua kịp là có cái kia rồi. Mua kịp là có cái, cái Mirane rồi. Mình tính đánh một trận Mirane luôn á thật ra là vẫn còn nè hmm. là cho sóc vân vào không xạ thủ nữa à? hello anh tú gà hello phan văn long hello thế hoàng em tú lai trễ vậy á nãy em tú tính là lúc chín giờ rồi nhưng mà set up kiểu nó bị lỗi á nó bị đít ra á nên là không vào được bây giờ em tú mới lai được mua con gì bây giờ nhờ mua con gì bây giờ nhờ thôi bỏ cái luyện rồng đi nhá nhưng mà sao đồ của mình trông phế đấy đồ phèn phèn đấy hello hải đăng lớp is not a game lớp is y tú à nữa nữa tiếng anh nữa từ từ nhá cái này lối đi riêng à nhưng mà lối đi riêng bây giờ mình chưa biết gọi là đánh cái gì về lết á thì nói chung là lấy đầu game thì được nhưng mà mình thấy hơi cùi ê làm một chút ngựa không một chút ngựa hay nhở mình đang có ngựa này à hi hi lấy một chút ngựa đi đánh ngựa cho dễ nhá I wonder hơn I wonder hơn con này là xạ thủ đúng không thành ra là bây giờ mình kẹp xạ thủ vào nữa là binh kẹp con này vào vậy thì bỏ con này đi xét với cả con này à Astra này bỏ đi anh em ạ nghĩ là kẹp xạ thôi thì bây giờ lắp cái dây chuyền không lắp cái dây chuyền thì nó hơi gì gì á từ từ nhá mình xem mấy con ngựa này có con nào không con ngựa này có nunu với cả con ấy à nunu với cả con à, kia tanh mắt dây chuyền thì hơi thiếu đam nhưng mà nhưng mà đầu game mình nó tanh trâu á hi em tú nay trên mùa bảy overnight hả hello nguyễn thái nhá đâu ai bỏ đâu mà bỏ hết rồi bao giờ cập bến việt nam đấy anh nhá bao giờ cập bến là hình như là chín hoặc là mười một gì tháng sáu nhá mọi người ơi ngày chín hoặc là ngày sáu gì đó nhá à quên ngày chín hoặc là ngày mười một tháng sáu chắc là mình mua con a chóc ấy mình mua cái hệ hách đồ ấy mình thấy khá là hay á khá là hay nói chung là test test test tổng một tí nhá lại ngựa à nhưng mà bây giờ em tú chưa có biến ngựa mà em tú lấy vào tanh thôi cơ bản là hồi nãy em tú có con heo hai rồi nên là lấy ngựa luôn xin cái linh tải dbe đi tú à bạn phan văn long kia đăng lên nữa cáp tiếng anh mà lại đọc là ngựa à. tí xin slot đấm em tú top tám được không bản lĩnh vậy bản lĩnh vậy được thích thì vào từ từ nhá bây giờ lấy cái gì ngon không cái này thì thiếu một con nữa thì mới hack được một đồ anh em ạ thành ra là phải đợi à con này có cái sóc gân với cả cái gui còn con này có tem bét nữa à. tem bét thì bây giờ ở đây hiện tại là chưa có con nào có cả nên là mình chỉ mua con set vào thôi một hai ba bốn năm sáu ui tính ra là win năm này thì mình có thể tích tiền thì hợp lý đấy còn con này là hệ gì đây còn con này là hệ của con ấy đúng không con con olap với cả con olap với cả con dyna à? mà đao này mà win thì bán đi nhá mọi người tích tiền cái em tú tích tiền cái em tú ông hoàng lại tức cái nút gì cạnh khóa kia anh tú á đây là cái check như kiểu là check đột biến mùa trước ấy nhá mọi người thì nói chung là mùa này có một cái hệ gọi là mirage variation thì tức là giống cái hệ đột biến một trước ấy thì mỗi trận nó sẽ có một cái gọi là khác nhau thì mọi người có thể check ở đây thay vì là qua nhà người khác bấm vào con cassadin đấy ừ. vd anh là cả yes mùa bảy có bài gì lỗi không anh nhá có nhá không phải là bài lỗi hay không nhưng mà hiện tại là có một bài đang mạnh còn lỗi thì chắc chắn là vẫn sẽ có những cái lỗi rồi nhưng mà hiện tại những bài mạnh thì như kiểu là bài uh, Seiza này bài Swain này à, bài uh, Astra Astra bài này nói chung là chơi khá là dễ mua con này lại đi nhỉ bây giờ mình lên cấp thì cũng chả kẹp gì được nên là mình chỉ úp một cái thôi đánh rất là từ tốn nhá chậm chạp anh em ạ hello đỗ đoàn với cả hello hưng tiến nhá hello mọi người nhá chúc mọi người một buổi tối thật là nhiều sức khỏe nhé hi hi em tú hôm nay à, hôm nay so happy à nhầm so sad á em tú hôm nay so sad á đăng cái kép tiếng anh số sát mà lại happy à nhà này lấy lối đi riêng nè nhưng mà hình như là người ta có kẹp hệ ông nhờ để mình xem coi nhá ông này không kẹp hệ nhưng mà sao lại yếu hơn mình được ta chứng tỏ là chưa biết gọi là kẹp những cái con mà mạnh nhất đúng không chứ bài mình thật ra là cũng chả có gì gọi là mạnh mẽ hết mình sẽ mua lại cho mình những con đam đi tại vì ở trên thì mình có hai con tanh khá là khỏe rồi nên là bây giờ mình sẽ mua đam và mình đẹp nhất là lấy một cái khóng phép à một cái biến mi ra ghe implant hoặc là lấy một cái huyết kiếm hoặc là ba tia đi hoặc là nỏ xét nỏ xét mình nghĩ là có đam á còn không thì lấy con ly xin về đại đá cũng được khá là hay ấy xẻng nè lấy xẻng đi nhở gậy một tiền là phế đấy ngoại binh là gì thế em tú á ngoại binh phải lâu lâu mới ra một trận đó mọi người ơi thành ra là hơi khó lấy cái bút rồng về thì nó hơi phế nhưng mà phải lấy á mình nghĩ là sẽ nhiều nhà chơi phép thôi mấy cả đầu game mình lắp bút rồng cũng được nhớ anh em nhờ đọc tiếng anh như tiếng thái á như tiếng thái à ly xin à ly xin channel ly xin thì hai con nhưng mà bây giờ mình đã muốn ly xin hai con khá là ngon ly xin nói chung là sút sút được một chút cc còn đam mình không nhiều lắm để hai con này có khi nhiều đam hơn đấy anh em ạ với cả mình muốn tích tiền á thành ra thôi nhá hai trận này mình làm một trận Talon là mọi người nhở Talon thì nó có cái hệ gui á tí nữa mình tanh bằng con uh, tí nữa mình tanh bằng con uh, Hecarim hoặc mình đem bằng Talon nhá xong rồi kẹp con Bike nữa chắc là được đúng không VTE Rocker à? Rocker là cái gì đấy <laughs> em đủ tiếng anh à? em đủ có biết tiếng anh đâu em đủ đùa ấy. nhà này có cái giáp lửa với cả chiến lợi phẩm mà chắc là mình thua rồi anh em ơi mình nghĩ là cái giáp lửa với à, cái chiến lợi phẩm này hồi máu á khá là khó chịu con heo của mình hơi bị trâu ấy nhá con heo của em tú hơi bị trâu đấy đép khá là tốt lily được phát nữa không hay ui cái ngựa đầu game đép chiến nhở đép chiến phết mua này đi mua này đi mua này đi hello anh tú à hello ozin nhá ozin đang chơi và vẫn vào đây chào một cái à hai ozin guê nữa nè guê nữa nè guôi nữa à mình nghĩ là kẹp vào ấy phải kẹp ấy đang win trick không có tích tiền nhá không có tiếp một tiền đâu không thật ra là mình win thì mình có thể bán đi hai con này là mình tích tiền được khá là hay trò này khá là hay á nói chung là trước sau gì cũng phải bán một con này đi rồi đúng không con rai à con rai mình nghĩ là cho vào đây đi cho con uh, này vào đây đi không thật ra là con này kiểu gì nó cũng chạy á thành ra là như vậy đi hợp lý chưa chè đâu rồi em tú ơi á chè đâu rồi sao mình biết được mọi người chè thì ở trong uh, sài gòn hay là buôn ma thuật mà nhà này yếu chắc là mình win đấy anh em ạ nên được tin bán nhá ba mươi tiền giàu chưa tránh xa mấy cái ông gọi là lobby cùng team á mình bắt đầu với đánh win trích đấy anh em ạ đi hành gà thôi chứ bây giờ ở trong đấy á mình không khác gì kiểu gà bị hành á của cơ chế hoạt động của ngoại binh là gì vậy em tú á cơ chế hoạt động của ngoại binh nói chung là mình không dịch ra tiếng việt được nên là mình cũng không biết chỉ biết nôm na là có tỷ lệ hên xui một chút nhá thì nói chung là mốt mình nghĩ là tầm hai ba ngày ấy đi thì ra tiếng việt thì mọi người biết nó gọi là chính xác hơn bây giờ em tú kiểu chơi còn chưa hiểu nữa thì dịch cho mọi người kiểu gì đúng không em tú hơi phế đấy ủa chè về buôn ma thuật luôn hả rồi hả anh tú à chè về luôn đó mọi người tại vì chè còn à, lo cho việc học hành nữa Ừ, bây giờ mình có kẹp được cái gì ngon hơn không pháp sư à tem bét nè ui tính ra là con này có tem bét à mình có thể kẹp vào đúng không nhờ tem bét kẹp vào hoặc là kẹp một con gọi là ma ma ghe à con mết đúng không đọc là mết mết mết thì có con gì ngon nhờ anh em nhờ mết thì có con uh, silat à kẹp con silat à cung này chắc là đánh talon được ấy chứ hay á phải đánh talon đó mọi người ạ cung xanh à không phải là vô cực á làm một trận ta lồng nhá không mua được ly xin rồi thì mua cho mình lại một con này đi không mua cho con này đi mua thêm con đam đi mình đang thiếu đam á tú sinh năm bao nhiêu vậy á em tú sinh năm chín chín nhá ngựa cả giáp cả kháng phép mà em tú biết mà thì à, đọc ở đây là biết thôi tại vì bây giờ nó ghi là sáu mươi amor với cả sáu mươi magic thì chứng tỏ là vừa giáp vừa kia rồi nó hơi cơ bản á lại là ly xin à hai nhà này à quên mình đang hơi nhiều đôi một chút mình có nên lên cấp không ta lên cấp thì hơi thọt nhưng mà bù lại mình có thể win trick được nhưng mà mình không muốn lên cấp á tại vì bây giờ bài mình cũng chưa gọi là update hai sao hay là lấy cung xanh không ta cung xanh thì thật ra là chỉ đánh được xây ra thôi hơi củi nên chắc là mình không lắp cung xanh đâu nhá mình chỉ lắp vào nó một cái cung thôi ui gặp mày này mạnh đấy cung đi một cái cung nhá Talon chiêu là gì vậy anh dai à Talon chiêu nó là bung ra mấy cái phi tiêu á xong rồi bay về một con còn cái cơ chế bay như nào thì mình chưa dịch được nhá mọi người thông cảm hi hi đồ ngốc magia đọc là major à? major á em tưởng đọc là mết cái này đọc là mết mà major à cáp tù à em chào anh tô nhá sao lại cáp tù anh tô cáp hay mà bán con này đi tích tiền mọi người ạ năm mươi tiền cũng là siêu giàu á nếu mà bình thường đánh cái lobby gọi là người nhà nhá tầm này kiểu gì cũng sẽ có những ông gọi là úp sáu và còn mười tiền nên thành ra là hơi sợ đấy mình nghĩ là nên chạy cái chạy đánh winxích để học nhiều ấy xoay bài tự động mà đúng không cái này là xoay bài tự động đúng không không cái này hình như là không phải là xoay bài tự động à xoay bài tự động đúng rồi nhở cái này thì hơi cùi nè nên là chắc là mình lấy cái này đi ê một chút ra xua ngựa không được cái chứ ra xua ngựa được cái nhờ wow wow hay lấy xạ thủ xạ thủ đánh xe ra nó hơi cơ bản nên nó chắc là thôi nhá mọi người ơi làm một chút ngựa đi làm một chút ngựa đi lấy kia nó hơi cơ bản thật ly xin này ly xin đá một chút nhá ly xin bây giờ đá một chút nhá đá một cái đầu mấy ông này cái xong rồi tí nó đổi sau tầm này bốn ngựa mình nghĩ là vô địch rồi tầm này con heo của mình sẽ là vô địch thôi <clears throat> ta lo là triệu cuối trong năm vs năm ừ, đúng rồi mọi người nhưng mà cái cơ chế nhảy của nó thì mình chưa biết nhá với cả nhiều lúc mình thấy nó mạnh nhiều lúc nó cũng tù lắm nên là không biết là phải vui như thế nào thì nó gọi là hợp lý á galio ngựa đấm cho tít à hôm nay mình chơi một trận galio ngựa rồi thấy nó cứ sao sao anh em ạ gọi là không không không như mong đợi lắm thì nói chung là tí nữa mình lên tám mình zone ra cái gì lên nhá à ra ra được cái gì thì mình chơi nhá trận này mình nghĩ là lên tám được thôi tại vì cơ bản là bài mình tầm này năm mươi tiền với cả một trăm máu á kiểu gì bài mình cũng đép được cơ bài mình bây giờ bị một cái là đang thiếu tanh à quên đang thiếu đam gặp mà này mình không có đam nên chắc là mình thua rồi anh em ơi con roi này có lo được không ta ui sao con roi đánh nhanh nhỉ mọi người nhở con roi đánh nhanh vậy ta chắc là win á nhưng mà mình không hiểu sao con roi đánh nhanh đấy do cái hệ này à ồ khá là hay mua cho mình con cheat hay là mua con này nhỉ mua con này đi con sen đi con sen cũng khá là ngon á hơi nhiều đôi à hơi nhiều đôi một chút à mua con này ông ta mua con này thì kích được cho con nào đây mua con này thì kích được cho con lily à mình nghĩ là không cần lắm không cần lắm nên là thôi úp cấp đi hi hi lại phải học lại rồi chả hiểu gì cả ừ, mình nghĩ là phải chơi nhiều á tại vì bây giờ nhiều rồng quá anh em không chơi là anh em chả hiểu gì đâu thì nói chung là mình nghĩ là mùa nào cũng phải cần xây lại đâu mà gà gà một xíu anh cứ gà một xíu nắm bom nhà này mình có vút rồng nhưng mà họ có cái lõi gọi là năng lượng xanh và giết người được hồi 30 mana nên là không biết là có win được không bài mình bây giờ đang thiếu đam á mình nghĩ là lấy thêm một cái đồ nữa một là vô cực hai là ba tia ba là cung xanh à không cung xanh mình nghĩ là không cần đâu bài mình tí nữa lấy lấy vô cực đi vô cực nhá vô cực cho con chuột là đẹp chắc là win chứ đúng không có vút rồng mà con ngựa con ngựa tầm này của mình kiểu nó mạnh quá nó trâu ấy chứ không phải nó mạnh thật ra nó đâu có đam đâu nó chỉ trâu thôi cái tích năm mươi số là đồ mới này em mà cái nào anh tô nhờ cái nào đấy cái nào đấy cái của ấn cứng nào đấy anh tô đâu đâu đâu năm mươi số đâu nhờ anh tô nhờ đây á cái này ấy hả cái này thật ra là cái hệ cái hệ này này anh tô nè cái hệ này thì mỗi trận nó cho một cái đầu đồ ngẫu nhiên thì nói chung là mỗi cái đồ nó có một cái tác dụng riêng ấy thì em không có dịch được ấy nên là em chỉ biết là cái hệ cái đồ đấy đi theo cái hệ đấy thôi thì nói chung là cái cái đồ đấy thường thường là sẽ hack được tiền mình cần đồ gì đây bây giờ đang thừa lấy dép hoặc là nước mắt đi mất luôn à vậy lấy nước mắt nhá chứ lấy kháng phép nữa thì nó hơi tù á nước mắt thì có một cái bàn tay à một cái bàn tay cho lý xìn à tờ wick hai nhá tờ wick hai con này mết này con này mết này mết với cả whitney à mết với cả whitney hay là cho con assassin này vào nhá anh em nhờ mình đang muốn gọi là úp cấp tại vì mình cơ bản là nhiều tiền lắm mết thì nói chung là ra chiêu được nhiều hơn đúng không khá là hay hoặc là cho cái này vào nhưng mà mình nghĩ là không cần đâu như vậy đi thì bây giờ làm cái bàn tay trước một cái bàn tay thì con này lên hai rồi thì cho con này tam hợp lý chưa còn bây giờ thì mình sẽ bán đi tích tiền đã bán như vậy đi hợp lý hợp lý nhá vẫn là bốn mươi tiền vẫn là giàu nhá invoker với zadie với cả legion không cần bỏ đi em tú quyết định về server việt nam không hay chơi bba tới hết mùa em tú là định ấy tại vì cơ bản là chơi bba nếu mà ngày mai cảm giác vẫn chưa ra xe vào việt chắc là ông tú về việt nam tí á à quên chưa ra tiếng việt á về việt nam chơi tí giải cứu chút ông tôi ạ tại vì đánh server này kiểu không hiểu ui nhà này có cái chiến lợi phẩm với thăng hoa à thua luôn à bịp vậy mình không để ý nhà này luôn á nhưng mà sao nhà này trâu đấy có cái giáp lửa đốt đốt hết luôn anh em ơi warrior với cả cái này editor nhá mình mất cái chích đấy hơi đau quá tem thật ra là búp cho con nào đấy búp cho con edview mình nghĩ là không cần thiết lắm thì có thể bỏ bỏ đi thì cho con olaf vào mình nghĩ là ngon hơn tại vì nó vừa có đấu sĩ vừa có cái kia luôn hmm, mất trích thì nói chung là nó hơi phí nhưng mà biết sao bây giờ nhà kia ông mạnh hay sao á hello anh này hello nguyễn hoàng nam nhá anh tú cứu em kia gương hai lên cao thủ được khung mà để anh tú xem đã để anh tú xem đã anh tú đang tính gọi là cứu anh lai lên lại thách đấu trước á tại vì cơ bản là anh lai vẫn đang đại cao thủ tám trăm mấy chục điểm á mình tính là cứu anh lai trước ui sao bây giờ tự nhiên gặp mấy nhà bắn mạnh vậy ta nhà này có cái lõi gì đây lõi này mình nhớ là ba tiền à con va rớt ba tiền quên mất nhưng mà mạnh nhờ xong rồi cái bét ren này tăng tốc độ đánh nữa cũng chỉ dừng lại ở mạnh thôi sao mà uy năm tú được Mirage với cả Warrior à, mua lại con này đi. Con này trông khá là chiến ấy. Con Zone này thật ra là cũng có một cái gọi là chơi được ấy, nhưng mà mình chưa biết. BK Assassin là từ từ nhá, con này ngon đấy anh em ơi. Con này ngon á. Từ từ này, từ từ này, cái này cần đấy, cái này cần á. Thật sự cần á. Hmm bây giờ bỏ thì bỏ con tim bồi ra bỏ con tim bồi ra hoặc là bỏ con này với con này ra bỏ cái pháp sư đi cũng được mình sẽ kẹp hai con xin vào nhá hợp lý đấy khá là hay kên là kên không cần lắm anh em ạ on là on thì xài được con này revel với cả invoker thì bỏ luôn con này bỏ luôn cung à cung à đại bác à đại bác à đại bác cho con ta lông à khá là chiến đấy khá là chiến á uhm. đem best đợi mình một xíu nhá mình thay vài cho nó hợp lý đã anh em ạ như vậy như vậy không ui nhưng mà cái quýt này là cái này à nói chung là rao sau lên cấp cho con này vào là đẹp bây giờ thì mình cho tạm cái nào cho cái này cho con nào đã nhở cho tạm con này đi xong mình cho nó đại bác xong rồi mình cho con này ở góc hợp lý chưa xong con này ở đây con này ở đây con này đi ra đây con này đi ra đây ui nó phải chiến luôn á xong rồi tí nữa lên cấp thì mình cho con này vào con sát thủ thật ra làm nghĩ là đánh ít sát thủ thôi cũng được ấy nhưng mà cứ ôm lại đi đã nhá nhiều khi tí mình kẹp á hợp lý chưa tao chào anh tú à anh anh tú chào quang hưng nhá <laughs> tao chào anh tú à nick chè về về cao thủ luôn rồi à nick chè về cao thủ đem tú chịu á ui con bay này mình thấy nhiều lúc nó im ba lắm nhá nhưng mà nhiều lúc thì mình chưa biết xài như thế nào á anh em nhớ cái mùa gọi là con viago không kiểu đầu mùa anh em cũng chưa biết dùng con viago ấy thấy nó cũng kiểu yếu yếu á thì mình nghĩ là con bay này sẽ là cái cơ chế như con viago kiểu nó sẽ không gọi là carry nhưng mà nó sẽ có một cái sự nhất định khó chịu như thế nên mình nghĩ là sau này con uh, <tsk> này giống diego á nó cũng khó chịu như vậy á ui lại là ngựa à nhìn thấy ngựa là muốn lấy rồi ấy nhưng mà cái này là cái gì đây cũng là cho một liliana à nhưng mà cái này là cái gì nhờ nô mù à nhưng mà cái này là hệ khác thôi bỏ nhá ê là cái gì liên quan đến ngựa đi khá là hay á lấy con này về cái này đi cái này đi cái này đi mình nghĩ là mình lên cấp luôn á mình cho mết với cả cái kia vào cũng hợp lý này mết với cả cái cái này cho con bài ấy con bài mạnh hơn á hợp lý nhá hai trận này mình lên chín đúng không anh em anh định xoay talon đồ này ừ, anh tú đang định xoay ấy hoặc là tí nữa cho con ra à, uh, ấy trận này mình lên chín rồi mình giàu quá lên chín một trận đi nhở ra su ngựa lên chín nhá hợp lý không nói chung là trận này mình giàu mình nghĩ là mình lên được thoải mái tẹt ga luôn tẹt ga luôn anh em ơi lên chín cho con da xua cầm biến ngựa đi xong rồi cho nó cầm cái bàn tay còn cái đại bác này tí mình cho con bí kè cầm cũng được ok he he nói chung là tầm này cứ để con chuột cầm đồ tạm đã con thờ red này bây giờ cũng mới vào kéo luôn nè mình thấy khá là khó chịu ấy con bi ke này nhất định là phải biết lấy đồ gì cho nó nhá mình nghĩ là lấy đồ tanh nhá nó chỉ kiểu ấy là con kết liễu đam á thì mình nghĩ là lấy tim băng cái thứ cho nó khó chịu được còn nếu mà là đồ đam thì mình nghĩ là bắt buộc phải có một cái áo choàng hoặc là một cái kháng thì nó ok thì đấy là mình nghĩ vậy thôi còn thực sự là như nào thì mình chưa biết còn lấy đồ đam của nó thì mình nghĩ là hơi thừa bk năm ngàn bút đam tầm này ạ lên chín thằng luôn đấy chứ rồng mirage à nhưng mà một rồng mirage trận này là gì ấy mình chưa hiểu lắm kiểu mình không hiểu được tiếng anh á mình chỉ biết là nó bút đam thôi còn thật ra là dịch như nào thì mình chưa rõ còn con này là con rồng tanh con rồng này khá là trâu nhá ở à, vt anh chơi bb á vt mười bốn chấm ba gimme gimme vt lâu á sắp xong chưa thì đi win ulti chết được ulti tiếp á con bai à ờ đúng rồi con bai nó giống như cái con à, gì nhở con bai này với con elite đấy nói chung là hai con giết người là nó sẽ được xài chiêu tiếp con elite mình thấy cũng khá là hay ấy nhưng mà chưa biết build đồ gì anh em ạ nhà này con adva kinh vậy Ê, nhà này mạnh ấy nhở bữa mình chơi một trận adva thấy nó đần đần kiểu gì á mà sao nhà này chơi mạnh đấy từ từ nhá mình nghĩ là mình win đấy mình có cái kỵ sĩ mà ok đồ này nói chung là tí đánh ta lon được không nhở à? hoặc là ra xua đồ này đánh ta lon hoặc ra xua đồ này ngày xưa cho con con con rác cũng được ấy nhở con rắc á con rắc chơi cũng được Viraga luôn chín mạng skill hai đòn đánh với tướng thấp máu à. à. Vậy thì ngon á, vậy thì cái ông đồng ấy ngon á, nhưng mà mình mình không bắt rồi. <laughs> ngon nó thật. Bây giờ mà đẹp nhất thì mình sẽ lấy được một đồ Ra Yasuo nữa không? Ra Yasuo bây giờ cần đồ gì nhỉ anh em nhỉ? Một cái bàn tay với cả một cái ngựa rồi thì mình nghĩ là cần một thêm đồ thủ nữa. Lấy cái dép làm quyền năng không? Lấy cái dép làm quyền năng cũng ok đấy. Lấy cái dép nữa, nhiều khi không thì tí mình làm tim băng cũng được hoặc là làm dép thiên thần đợi em tú 33 giờ em chơi với nhé anh tú à được luôn được luôn cái ông này đọc comment được không vậy à em tú đọc được mà anh tú mặc áo của team xem nào á mặc áo của team à mặc áo của team nãy mình có mặc rồi nó hơi bị nóng á thành ra là mình không mình mặc nó kiểu bị ra mồ hôi á thành ra là mình không mặc nữa anh em ạ nóng lắm nên là mình hay à, luôn chứ hồi chiều mình mặc mà hồi chiều em tú mặc mà mặc thì nói chung là cũng được cũng đẹp nhưng mà chẳng qua là mình thấy cái chất lượng vải ấy, do tiền nào của nấy thôi thì áo thì cũng tầm ờ, mấy trăm mấy ấy, thành ra là cũng bình thường kiểu mình người dễ bị ra mồ hôi ấy thành ra là mặc áo như vậy ấy, ra mồ hôi nhiều quá luôn tấn công bằng chí mạng những mục tiêu còn thấp máu bằng đòn đánh và cả kỹ năng nhận theo sát thương chí mạng à ok mọi người ơi nhưng mà tôi bán mất rồi tận cùng cuối cơn đau mấy ông này đánh cái bài virus ấy đúng khó chịu luôn đấy ui ông này còn hai cái lõi best friend gì á từ từ nhá hai cái lõi này kiểu nó nó nó tăng tốc độ đánh á kinh thật á mạnh đấy u hai con bike tự ra và một con talon là từ từ nhá hợp lý này hợp lý này và thì con này bỏ luôn đi tạm thời đánh bằng talon đã đã là ok u con ngựa này luôn này được nhở vậy thì bỏ này ra đi hợp lý nhá sát thủ mình nghĩ là không cần nhiều đâu will play thì mua lại đi cứ mua lại đã tạm thời cho con này cái đồ này đã cho con này luôn không nhở cho ngựa con này hiện tại là chưa có đam đâu mình nghĩ là nên cho con uh, à, silat trước đi tại vì silat tí nữa mình cũng bỏ ấy bây giờ chỉ kẹp tạm thôi mà tí mình bỏ đi mình kẹp hệ đâu ra xua nhá ở trần là giải pháp là quá đã à ở trần là giải pháp á ở trần thì nói chung là người em tú cũng nhìn như nói chung là cởi trần nó nhìn như nghiện anh em ạ trông nó sao sao á nên thành ra là mình cũng ít khi cởi trần lắm ui nhà này mạnh ấy nhờ hay là do mình yếu mình nghĩ là mình chưa xài tiền thành ra là mình yếu thôi còn tí nữa mình xài tiền xong thì cũng không biết là có mạnh không bắt lại con lợn tí mà xoay đồ anh bỏ dậy kìa anh à ừ tí nữa em tú kiếm lại ui huyết kiếm ngon chua, huyết kiếm với cái này à nhưng mà nghĩa là cần thêm bổ đam đi huyết kiếm nó ra xua tính ra cũng được ấy nhở nhưng mà vừa bàn tay của huyết kiếm mà nó có thừa quá anh em thừa ấy để xem có đồ gì cho Jasu không nhá cung xanh cho Jasu à không cần mình nghĩ ui quyền năng cho Jasu với cả hai cái thừa đấy mình nghĩ là một cái cung thôi thì đẹp tim băng à tim băng khá là ngon nhưng mà không cần đâu lấy đồ cho Jasu nhá cái này à cái này thì bây giờ có đồ đam luôn khá là ngon á ê lấy cái này luôn đi nhở có giáp viên thần cái thứ này thử phát đi với cả các bạn là bây giờ mình đép lên á mình không muốn xài tiền nhiều lắm vô cực cho con này nè đồ này cho tạm ăn bay không tạm ăn bay như vậy đi lên cấp ngựa nữa à nhưng mà mình năm ngựa rồi đúng không thành ra là không cần kẹp ngựa nữa đi nó bỏ cái này đi cũng được nè con mi mirage này mirage này hình như là hệ của con ra xua thì phải hệ của con ra xua à? nhưng mà vừa đánh bike vừa đánh ra xua nó có được không nhở mình đang tính đánh một trận bike nữa cơ nói chung là tí nữa mình ra ra xua thì thời gian mình bắt được mà nhở bắt xong nó đâu có ra nó vẫn là con khác mà đúng không đoàn xương cười trần người ta cười cho à thật ra ở trong phòng thì cũng chả ai cười đâu nhưng mà mình không thích á kiểu nó cứ sao sao ấy anh em ạ họ hàng em cũng hay bảo thế à chứ em tú không nghiện à mà giấu <laughs> em có nghiện đâu nghiện đâu anh tô cứ bảo tú nghiện em chết cơm talon thật ra là cầm đồ này mà lên được hai sao mình nghĩ là đép cũng được một thời gian á tại vì đấy mình chưa có đồ đam nên nó hơi yếu đấy đam mình đam to đấy nhưng mà nó nhảy kiểu gì á kiểu nó hay bị chết lắm nên là mình chưa biết là phải làm gì cho nó đỡ chết vẫn là chết thôi vẫn là chết rồi asiba từ từ nhá cảm giác bị đẩy máu lại hơi bị sâu rồi đấy hay lên cấp luôn không bắt đi anh maria này ngon à đây em tụ bắt rồi đấy con này à nhưng mà mình nghĩ là mình lên luôn á tại vì mình chưa thuộc tướng lắm nên là mình muốn roll một chút á thật ra là con này bây giờ có thể bỏ rồi đúng không nãy giờ mình đang thừa con này này con này bỏ đi con này à mirage à? roll một tí á, mọi người ạ xem có gì không rồng rồng westney à rồng westney à cho con uh, đi kè cầm đi rồng Wesley với cả con này à mình nghĩ là bây giờ mình sẽ kẹp năm tiền đã rồng Wesley này là con rồng ở trên cc đúng không ở trên nó chứ không phải là con rồng cc còn con rồng này là con rồng đam ta lông hai đép tạm đấy anh em ơi chứ bây giờ đợi ra xuôi chưa biết đến khi nào á cố lên ta lông ta lông yếu thế con này bán đi đã này con này à con này nghe này thay vào được nè hi hi từ từ nhá chưa biết cái gì á hai con đồng này à từ từ nhá lên luôn nè vậy thôi cứ lên tạm đi đép đi nhở hmm, như vậy không như vậy không bỏ cái gai đi bỏ cái gai đi bỏ cái gai đi bỏ cái gai đi thêm tanh thêm tanh cho con uh, cho con này cái cho con này cái thì ra là mình có thể xếp xuống dưới cũng được cho con này ở trên thôi thì bây giờ tí nữa cần con bay hai nữa nhở bay hai <laughs> cơ bản là mình chưa chưa biết kẹp cái gì á kẹp linh ta linh tinh em ạ dư tiêu của anh ừ, em tú bỏ á, dư mấy con lung ta cũng tung em tú bỏ á, bây giờ hiện tại là đang thừa con này với con này nè em thừa hai con này tại vì cái gai này cho con ta lông á, thật ra là mình thấy con ta lông nó cứ sao sao á mình chưa biết cách đánh ta lông lắm ui toàn là thu nguyên nhà vậy từ từ nhá không ổn đấy anh em ơi toàn là thu nguyên nhà thôi con rồng này cầm đồ này kinh vậy bịp thế con rồng của mình chưa có đồ nữa cơ đọc tiếng anh kiểu gì đấy anh ơi á Ủa, đọc tiếng anh kiểu này không đúng à mọi người <laughs> nay văn vở thế nhở em tú cần ra su á cần ra su á ra su thì bích bích mấy cái này nó ok hơn nè năm tiền có con bike hai sao với cả con soraka à bike được thì đẹp bike đi em tú xin con bike đi bike đi kia ừ, mất rồi là xuôi lấy huyết kiếm à hay là lấy quỷ thư quỷ thư thì cũng được hay mình lấy cái huyết kiếm đi huyết kiếm mà còn không thì bỏ này ra nhá ta lông yếu xỉu ừ, ta lông mình chưa ui đây rồi từ bữa này Astra Astra thì cũng không có đủ á thành ra mình nghĩ là kẹp cái này đi con này bỏ ra này con này cầm đồ này cầm đồ này cầm đồ này như vậy tạm đã nhở ra xua còn hệ gì nữa không đờ gần là đờ gần thì mình nghĩ là không cần kẹp đâu đờ gần à 6 Mirandrea rồi, 6 Mirandrea rồi. Thì bây giờ kẹp 8 không được đúng không? Thành ra là bây giờ zone 2 sao nữa à? Không thì bỏ con Talon đi nhá, thấy con Talon hơi phế đấy anh em ạ, thật. Mình lấy con Talon bỏ ra cho này thêm đồ đi. Ê, từ từ đã, yếu vậy anh em. Cảm giác trong nó tù tù đấy. Ra xua thì mạnh đấy nhưng mà tanh của mình yếu đấy, mình phải dâu thêm tanh đấy anh em ơi. Mình chưa có tanh gì cả. Nó được chơi game này không vậy? Chơi với. rồng Hecarim hai đi Hecarim hai vá tạm đi thật Hecarim hai này bỏ con ta lông đi ta lông là phế vãi đây ôi ra số hai này Zoe hai à Zoe hai thì bỏ con bay đi à từ nhá cho con này đồ không cho con này đồ không hay là đập đồ thử xem một rau nó có mạnh không nhá cho con này cầm mấy đai đi gặp nhà này đấy thì mình thua nguyên nhà đấy bây giờ thì không biết sao hello hạ vân thiên hello vũ đình hậu nhá ra số cưỡi ngựa ừ, ra số cưỡi ngựa mọi người ạ lên hai có vẻ là chém có đam hơn rồi đấy nhưng mà tanh thì vẫn yếu thôi vâng cc rồi còn bây giờ thì sao đây rồng này mạnh đấy ui con rồng này mạnh ấy nhở nhưng món ra xuôi lại mạnh hơn muốn mua lại thế nhở bây giờ khóa lại à hmm, không khóa anh em ơi tầm này phải lên hai sao nữa rồi làm gì làm một cái cốc chắc là đập đi nhở anh em nhở con rồng này thật ra là cầm đồ con rồng này là đam phép anh em ạ đam phép với cả đam tay luôn thành ra là đồ này mình có thể đập đi nhá mình đập đi anh em ơi đồ trung phế đấy còn cái cốc này cho con đấy đi bài nói chung là như vậy thôi tí nó có bỏ con bạc ra thì bỏ hay là mình bỏ hai slot ra để kẹp rồng không cảm giác kẹp rồng năm trăm máu nó cũng chả làm gì á mình nghĩ là nó đủ tanh rồi kẹp đồng con con quên này con con quên với một con nữa <laughs> ra số cưỡi ngựa hay này á năm kỵ sĩ khỏe rồi bui thêm bí ẩn đi anh á bui thêm bí ẩn đi anh à bí ẩn à bí ẩn à nhưng mà từ từ nhá anh tú phải đập cái đồ này á u số zin hay nhá số zin này cốc này ba tia ba tia với cái này hơi cùi nhỉ anh em nhở nhưng mà cứ cho tạm đi nhá cho tạm con uh... này với con này đi mình đôn một tí á mọi người ạ đôn được hai sao thì đẹp con này hồi máu này con rồng atcha không cần mình nghĩ là bây giờ tôi thêm tanh thôi cái rồng này chắc là khỏi nhá nếu mà kẹp bí ẩn thì bỏ cái gì bây giờ kẹp bí ẩn thì bỏ cái gì bỏ bớt cái gì ra bỏ bớt cái này ra à nhưng mà năm người thì không bỏ được rồi đúng không bỏ thì bỏ con bạc ra à mà con bạc mình thấy cc cũng ngon đó. thành ra là bây giờ chả bỏ gì hết đúng không nhưng mà sao giống gặp này thua đấy con da su của mình sao yếu đấy cặp này yếu đấy do nhà này mạnh hay là do mình yếu vậy anh em ê nhà này cc nhưng mà một, một, một hồi mình chết luôn à ê phế vậy mình cũng nhiều đam mà sao nhà này kinh đấy nhà này chín ra đi à. sao mình cảm giác không mất máu nhở con rồng vô cực vẫn chí mạng phép à nhưng mà sao mình yếu thế ta không vào máu luôn á phế vãi nhà này con galio ba đồ cảm giác vừa soraka hai à soraka hai thì nói chung là hồi phục nhiều nhưng mà kiểu cảm giác mình đánh không vào máu luôn á đa số của mình trâu phết rồi đấy chứ mà con galio này tanh hết luôn ui chim hai mà đã mạnh vậy rồi còn chim ba thì như nào nhở khó hiểu và gờ lời em tú ơi ừ, em tú còn chưa chưa hiểu nữa cơ để xem con chim ba nó mạnh như thế nào nhá xem một tí thôi ê bài này kiểu bo bo vào lại hay nhở bo bo vào xong rồi con soraka ở dưới con này thì tanh mắc khỏe à? ê ông này đánh cái bài này mạnh vậy nhờ vẫn thua à? mạnh nhưng mà thua à? không win mà nhở con gario còn sống nguyên luôn này còn nguyên cái máu còn này mạnh đấy kiểu không có giảm hồi máu à? mà em tú yếu thế vậy thì nên lấy quỷ thư cho con hecarim đúng không nhà này hồi máu khiếp mà ừ, hồi máu câu trâu quá mình chơi không vào máu luôn á top năm mà top năm thì đi cần làm lại á cần làm lại á chim đồ hơi chén nữa đấy mà vẫn khỏe chưa cơ bản là kiểu người ta cứ hồi phục với bài anh thì đánh cứ lầy lầy lầy con ra xua thì cầm đồ đấy thì chắc chắn là không có đam rồi tại vì huyết kiếm với cả áo choàng thành ra nó hơi tù nhưng mà anh nghĩ là một cái quỷ thư với cả một cái đồ đam ấy thì anh nghĩ là chắc là xuyên được mặc dù là sáu sáu madage ấy nhá nãy thì mình thấy là cái gì mà đam chuẩn thứ gì rồi ấy nhưng mà con rồng đấy thì mình không biết là nên, nên bui đồ gì mạnh á cảm giác bùi <laughs> bài nó vẫn chưa gọi là mát mát tay á nên là nó hơi cùi anh em ơi meta này kiểu bắt buộc cần giảm hưu hệ với tướng cũng như hồi máu à bắt buộc phải giảm hưu luôn à em tú ngu ngốc nè ngu ngốc một xíu anh tô ạ ê cứ tình hình như này mai mình phải về việt nam thật á cảm giác đánh cái này không không không được rồi ngợp quá mình nghĩ là mai mình phải về việt nam á chứ còn đánh server <laughs> đánh server bbe như vậy là chết chết cơm em tú Zinix với con này à Zinix hai tiền con này ba tiền lại là con Nunu với cả Mizage à cái này là hồi máu ơi tính ra cái hệ ngoại binh ấy nó ít ra nhỉ anh em nhờ mình thấy nó ít ra vãi uhm. xem tempest thử xem cái này là cái gì nhá cái này là hồi máu à năm mươi phần trăm máu à đúng không nói chung là mình chỉ biết là cái máu thôi còn không biết là cái gì mua con này đi mua con này đi còn xét với cả con này nữa à xét con quai này nữa à nhìn toàn rồng là rồng á bao giờ có bản chính thức ở việt nam vậy tú á ngày à, chín ngày chín hoặc là ngày mười một tháng sáu đó mọi người ơi hay làm lại con olap không á, con olap thì nói chung là chơi dễ nhưng mà anh muốn chơi kiểu linh tinh á để học tướng luôn á cơ bản là chơi cho nó quen mặt tướng thôi anh đọc hệ có hiểu gì không em là mù chữ ở đó anh tú chịu luôn á có khi mai mình về sẽ vào việt chơi á thật uh. mua con này đi mua con này đi con chim này thì hệ ra đen nhưng mà đồ này baluran thì đổi đồ được pháo à pháo chitana à nhưng mà mình vừa bán con luyện rồng rồi thôi lấy đồ đi nhở vẽ đồ một trận nhá vẽ đồ một trận đi chơi cho nó sướng mà hiện tại thì chưa có cái gì cả anh em ơi hai cái bốc đồ à hai găng trong tù trưởng ấy nhở kiểu gì mình cũng phải lên cấp thôi đúng không thành ra là lên cấp bây giờ cho con gì con này bỏ đi này cho con này vào con pháo thì không có như vậy thêm tanh quá nhở tanh nó hơi cứng á con này hay là con này ngon hơn mình nghĩ là zinix ok hơn đấy ổn hơn á hai con sriu để bắt lại đép cũng được này hai con này thì nói chung là hệ gọi là hách đồ á thì ra được ba cái là hách đồ được khá là ngon mình cần một con voi nữa mùa chủ đề rồng nhưng mà vẫn thấy mấy con rồng có vẻ hơi yếu à do mình có thể là chưa biết tận dụng á chứ anh nghĩ là cái nào cũng ok à nhiều khi mình chưa biết tận dụng cái sức mạnh của nó nữa cơ bây giờ mà vội lắp luôn cái bộ đồ ấy nhờ mình nghĩ là thôi nhá có bao ran thì vẽ đồ đi cho nó vui anh em ạ mua được con này nữa thì binh mua được con này nữa thì binh quên mất cho nó cầm cái cung nhỉ anh em nhở cầm cuồng đao đây chơi cho dễ cuồng đao chơi nó nó dễ hay làm trận olap lại không em tú cứ đánh đi còn việt súp cứ để anh em lo à việt súp cứ để anh em lo à xong rồi chả thấy ai lo cả ai? em tú cần win astra mấy con đấu sĩ em con đấu sĩ hai cái dép luôn à hai cái dép bị hơi thừa đấy astra virus à virus thì nói chung là có liên xạ nữa anh em ạ xạ đi mua con điên xạ đi như vậy mình nghĩ là ngon rồi đấu sĩ với cả chốc uhm, hai con này tanh ngon không nhờ hay là cho hai cái này ngon hơn mình nghĩ là hai cái này ngon hơn đó còn hai cái này đỡ bạn nó chả để làm gì một cái dép đi một cái dép tanh đã con này vào thì có cái hệ của con uh, ờ, olap đúng không hay làm trận olap mọi người nhở olap thì dễ chơi nhưng mà mình mới chơi hồi chiều top một rồi á thành ra là mình không muốn chơi nữa còn chơi thì dễ mình đang muốn gọi là chơi cái hệ khác đi một tí xem nó như thế nào bất cả chơi để nó học học tướng á ờ mốt nhìn nó dễ rôn còn kiểu master thì mình thấy ozin với cả binky á đánh hay mọi người ạ kiểu tò mò nhiều á đánh được nhiều bài với cả đánh nó đa dạng với cả hay vào tốt nhiều đấu sĩ à đấu sĩ thì thêm môn này tim bét thì cũng trẻ làm gì hết cho diana và khó chịu dắp lửa mình nghĩ là cần á cần lắp dắp lửa vậy thì cái này bỏ đi nhá mình đang muốn lên cấp á cho Dyna vào đi Dyna cũng khá là khó chịu á vậy thì mua con này lại xong rồi win thì mua con này nữa là đẹp mua con này luôn chào anh tú à hello hoàng yến nha chào em nhá hoàng yến học xong rồi à ủa em tú giải cứu cá nhân xong chưa ai vô địch vậy em tú đứng top mấy á ủa em tú giải cá nhân đấy em tú làm gì đánh giải cá nhân đâu mọi người em tú làm gì đánh giải cá nhân nào đâu mọi người đánh trận say ra carry đi anh à say ra carry thì cùng đao đúng không từ từ để mình xem nhá cũng được ấy say ra nói chung là mấy giờ bữa nay mình chưa đánh nhờ mình biết cách đánh rồi thật ra là không phải biết cách đánh hay không mà là zone ra hay không á thì mình nghĩ là ví dụ mà zone ra thì chơi được thôi còn đồ thì chắc là cuồng đao cuồng đao với cả cuồng đao với cả hai đồ đam nữa mình nghĩ là full đam muốn được chả cần hồi phục đâu còn nếu mà chắc cốp hơn thì anh em có thể bui hồi phục nhưng mà đấy là do nhiều người chưa biết bui gọi là sát thủ thôi còn sau này người ta bui talon á mình nghĩ là cần giáp tinh thần á cung xanh cô cực gì đó mình có baroran thật ra là mình lấy gì cũng được nhưng mà đẹp nhất thì mình xin con ngựa đi dễ kẹp xin con ngựa đi nhở ba ngựa không ba người nó trông chó hơn luôn con ờ, con gì nhở con ờ, nu nu của mình tầm này cầm giáp lửa ấy. mình nghĩ là cần ngựa ấy, thì nó trông chó hơn hoặc là thay con này ra lấy cái gì gì đó mình đang tính bảo thay ra để lấy cái cho con Diana nhưng mà nó lên hai sao mất rồi nên là không thay nữa hi hi mình thay như vậy thôi nhở ba con ngựa cho trâu nhá chắc là trận này mình sẽ bỏ bọn này đi anh em ạ cảm giác nó không ra con kia cho mình rồi mình giữ lại mấy con này thôi sao anh tú biết em học hay vậy anh nhá ơ thì anh tưởng là em học tại vì anh nghĩ là em sắp thi rồi nên là em sẽ bỏ thời gian học ra nhiều hơn thôi hi hi hệ gui với mỗi con đều được cộng chỉ số cho cả team đó anh nhá hệ gui với mỗi con đều được cộng chỉ số cho cả team mà cả team luôn hả à? ui vậy tính ra là bây giờ mình có con tàu wick nữa là mình hay con này là đẹp luôn đúng không khá là hay nhở được nhá được nhá cảm ơn văn long nhá lulu vẫn skill nuốt đó hả em tú à vẫn vẫn nunu á còn lulu là con khác đó mọi người ạ con này là con nunu nhá con lulu thì nói chung là biến cóc còn con nunu này vẫn là nuốt nhá giải ghép tổ chức anh em trong công ty đánh đấy em tú Ủa, có không vậy có không vậy ui cookie tầm này à từ từ nhá mình phải thay á ui làm một trận cookie không mọi người đã cookie sớm quá pháo à như vậy đi mình nghĩ như vậy cũng được cung cho con ấy nhá cookie nhá ê làm trận cookie nhá mọi người ơi cookie nói chung là kiếm lại con ấy nữa kiếm lại con zinix với cả con à, con gì nhỉ zinix với cả con à, gì ta zinix với cả con uh, sola sola nhá làm một trận đi cookie mình thấy cũng khá là hay ấy chưa biết chơi nữa cookie mình nghĩ là cung xanh vô cực với cả cuồng đao hoặc là cuồng đao kháng diệt gì đó nói chung là tùy mình nghĩ là cứ lấy cái cuồng đao đi cơ bản bây giờ cuồng đao đắp khá là ngon á cuồng đao đi vẽ ra cái cuồng đao được thì đẹp hi hi phải cuồng đao á phải cuồng đao á. em cũng xin cái cuồng đao á con senna này kháng phép thì nói chung là chưa cần tí lên cấp đẹp nhất là mình kẹp thêm một con zinix nữa đúng không một con zinix hoặc là một con đấu sĩ thì là đẹp nhất cơ bản là mình đủ tanh rồi mình có thể bỏ con này ra cũng được xong rồi mình kẹp đấu sĩ rồi hoặc là kẹp zinix đi zinix đi mình nghĩ là zinix ngon lắm Zinix hoặc là con Cookie nhở ờ Cookie cũng được một cái gậy nào thắng phép nữa tiền này roi à roi là có cái hệ vui này nhưng món roi này mình thấy là không cần lắm dép à hơi nhiều đồ tanh nhỉ để cho nó xào nhé anh em ơi lấy một cái kia đã lấy một cái gậy đã gà sao lại gà anh, anh, tú làm gì mà gà naki naki khủng á naki bị khủng. bây giờ mình cho con này vào anh em hai cái đồ này à một cái zekia ok nhở một cái zekia khá là hợp lý khá là ngon như vậy đi anh em ơi có đấu sĩ nè khá là ok một cái này luôn cái zekia mình nghĩ là con cookie cầm zekia ngon á thành ra là đợi nhá hmm. warrior mày đi chưa biết chơi thì lấy một con carry xong kích hệ xoay quanh con carry đấy à đây em tú đang kích hệ đây xoay quanh con cookie đây cơ bản là bây giờ chơi để cho nó chơi cho nó quen mặt tướng thôi á còn mấy hôm thì nó dịch ra mình chơi cho dễ anh em ạ với cả mình hiểu luôn thì nó dễ hơn chứ bây giờ nhiều khi em tú còn chả biết nó cái gì ấy chứ thấy mạnh thì chơi theo ui con cookie này mạnh phết đấy không phải đùa nhá con cookie này giống con gì ngày ngày trước ấy nhở ngày xưa thì mình nhớ là có con à con cookie này giống con jihin ngày xưa kiểu bốn tiền nhưng mà nó bắn lan đấy kiểu là bọn thiện xã bắn lan chẳng qua là bây giờ là con à, cookie đâu ngày xưa là con jihin nhưng mà chiêu của con à, cookie này thì mình thấy giống con zinix ngày xưa hơn kiểu nó bắn về đằng sau á khá là giống thăng hoa cái này thì không ngon này thăng hoa là lấy cái này ui lấy cái này không lấy cái này bây giờ mình chưa vui được nhiều hệ thấy nó bình thường quá còn lấy cái này thì mình nghĩ là không cần tại vì cơ bản là cái này mình clear nhanh lắm anh em ạ nên là mình lấy cái này đi thử một lần nhá đây này đây này cái này ngon này cái này có liên xạ với cả có cái này à con này vậy đi vậy đi vậy đi nhưng mình nghĩ là không cần đánh nhiều xạ đâu mình nghĩ là đánh gravel ờ, ấy ngon hơn gravel ngon hơn còn hơn với pháo á pháo này mình nghĩ là ít thôi cũng được chả cần nhiều đâu thì nói chung là cứ để đây đã còn bây giờ mình lên cấp kẹp cái con mirige với cả con warrior là con ấy đúng không là con uh, zone đúng không con zone khá là ngon còn không kẹp con kia là con gì vậy ta diana à diana kẹp đồ long cũng được thì con cookie bắn phê thế ấy. ừ con cookie mạnh mà mọi người anh thử bui full dam xem sao đi á full dam mà full dam thì vẫn phải cùng đao chứ đúng không nghĩ là vẫn phải có một cái cuồng đao á còn không thì ba tia cung xanh với cả vô cực à ba tia cung xanh vô cực cũng được nói chung là cứ để đó nó xào quá nhá khi nào ra đồ đẹp đẹp mình lắp luôn còn bây giờ lắp cái đại bác vô nó hơi tù anh đã lắc vào cả một khoảng trời yêu dấu đây nhẹ lại này cát xanh hơn nhẹ lên màu yêu đó anh đã lắc vào ôi anh đã lạc vào nơi đâu con này con này thì có thêm cái kia à? nhà mình nghĩ không cần mirina với cái này à tính ra là bây giờ kẹp hai con này nữa là hơi nhiều hệ luôn á hai con này kẹp vào thì nhiều hệ nè ê như vậy thì nhiều hệ hơn này nhiều hơn không ta à không nhiều hơn lắm cũng vậy à cũng vậy cũng vậy anh em ơi Thành ra là thôi giáp mà giáp thì không cần nhá thấy đại bác ít được sử dụng nhỉ à ừ, cơ bản là bây giờ mình thấy chưa có con nào cầm đại bác ngon á không muốn con ta lon là may ra xài được còn lại mình thấy chưa con nào xài ok hết ui con nu nu nuốt chết luôn kìa ê con nu nu hai này đép được ấy chứ lên thì con nu nu hai là binh sojin vô cực ganh bảo thạc bánh cháy đít à căng bảo thạch à căng bảo thạch thì con này không phải là một con đam phép đấy mọi người con cookie mình xin đính chính lại là không phải là một con đam phép thành ra là lắp găng bảo thạch nó hơi phế đấy nên là mọi người có thể thay cái găng bảo thạch bằng một cái đồ khác con này em bui giống mùa sáu nửa đam nửa phép à nửa đam nửa phép à vậy hả nhưng mà anh nghĩ là găng bảo thạch không ngon đâu còn mọi người bui thì có thể bui nhá nói chung là mỗi người mỗi kiểu anh thì chưa bui bao giờ nên là chưa biết nhưng mà anh theo anh nghĩ thì anh không ngon thôi còn nếu mà ngon thì mọi người có thể chơi nhá cơ bản là mình chưa thử nữa mình chỉ mới lắp cái clip phép không thôi thì thấy nó không ngon thấy được cái kiếm không kiếm thì có diệt à uhm, kiếm đi ra được cái vô cực hoặc là ra được cái à, ba tia hay là cuồng đao thì mình lắp luôn nhá bây giờ mình lên cấp có con zone thì đẹp anh em ơi zone không u uh, khá là ok nhá ba tia này anh em ơi thử nhá như vậy thì nhiều hệ này thêm được một chút đam đấy ui chiến chưa con nào cũng có đam luôn ui con này nữa thì sao nhở từ từ nhá con này nữa thì sao con này thì ra là thêm được hệ này nhưng mà mất đi cái hệ vui à còn bỏ cái này ra thì mất mirage à? nên thành ra là không được ui tính ra là vẫn chỉ được từng đấy thôi vậy thì con olap này bây giờ thay được một con gì để thêm hệ không không cũng thế chung là mình nghĩ là như vậy là hết hết hết sức rồi như vậy là phun hệ rồi bán đi chưa có việc giúp bbe à, vt à chưa có nhá hải ơi chưa có nhá mình nghĩ là một hai ngày nó mới có cơ bây giờ thì chưa nhá thì thế mới bảo anh thử phun đam mà đây đây anh tú thử đây nhưng mà anh thử theo đồ ờ, đồ đam cơ kiểu vô cực với cả diệt hay là cung xanh gì luôn hoặc là hai kiếm luôn tại vì anh thấy nó toàn là đam tay này á mọi người có thể nhìn ở đây nè ở bảng đam á thì bây giờ toàn đam tay thì mình thử đam phép nó có bị phế á nên thành ra là mình không cần đâu úp tám cho lilia vào là được mà ờ úp tám mà <laughs> úp tám đúng không nhưng mà bây giờ thì chưa cần á hoặc là tí nữa mình kiếm một con khác cũng được kiếm con diana đi Zone nữa này anh vi đi cao mét mấy vậy à em tú cao mét sáu lăm hơi lùn một chút hơi lùn với cả hơi gầy nhưng mà ở ngoài được cái em tú hơi hiền hiền khô à hiền như bụt á hiền như bụt á thật ra là cho con diên đích hưởng mình nghĩ là ngon hơn hmm. hello anh tú à hello thiện nhá hello em nhá và thế là em đã biết nhớ thương thêm chút lại cùng giờ đã vẫn vương em tên là gì thế cho anh làm quen nhé mình nghĩ là quy nhà này á mong sao ta cùng chung lỗi về win á win á win á nhà này các bạn toàn một sao với cả chưa có gì gọi là mạnh quá đấm nhau không anh nghe không em tú là đấm ui nhưng mà con cookie này bắn nhiều khi ra ngoài ấy trong đần vãi hôm qua mình có con cookie ba bắn trong đần vãi lì sợ vãi thành ra là mình thấy không ngon lắm bây giờ mình gọi là nhìn cái này xong rồi mình đoán tướng không để mình học thuộc không mình học thuộc kiểu đấy không sona này sona revel với cả invoker à có cái này này bắt lại này từ từ nhá bây giờ mình nhìn không mình nhìn không mà mình học không revel thì còn con sona còn pháo thì bây giờ cần con senna với cả con chitana còn đấu sĩ à đấu sĩ này có vẻ khó nè đấu sĩ này thì có con scanner một tiền con sen hai tiền con silat với cả con uy lao ba tiền bốn tiền là con on còn năm tiền là à, con kia là con rồng tám tiền nữa ui tính ra là nhớ nhớ phết rồi đấy silat đấy này đấu sĩ này uh, bán con uh, phá con này đi bây giờ đồ này chưa lắp được đúng không mình để đã thì bây giờ mình mua con này vào thôi mình lên cấp không rao sau nhá rao sau lên nó nhiều anh em ạ xong rồi rô một chút nữa là đẹp binh không anh tú có hình xâm không anh nhá mình không có nhá mọi người ơi ngày xưa thì mình ở ở ở trong nam ấy thì nói chung là bố mẹ mình không phải là khó quá nhưng mà nói chung là mấy cái như kiểu là rượu bia hay là thuốc lá các thứ thì mình hạn chế mình kiểu không có dùng mấy cái đấy nhiều nên là xâm hình mình cũng không có nữa thật ra là xâm hình đối với mình thì nó cũng bình thường thôi nhưng mà mình kiểu không á mình gầy quá bây giờ mình xâm nhìn nó giống nghiện lắm thật ra là mình cũng thích xâm ấy chứ tại vì nhìn nó đẹp mà mọi người có nhiều hình xâm kiểu ý nghĩa ấy hoặc là nhìn nó nghệ thuật á, khá là hay nhưng mà mình thì mình không xâm bây giờ mình lên cấp mình lên cấp mình cho con này vào nhá mình nghĩ là thêm cái revel này đi thêm đam đi không cần ham cái nhất thống thêm một cái đâu thì con devil này thì nữa cho nó cầm đồ gọi là mana cũng được khá là hợp lý đó like vui vẻ anh nhá cảm ơn trúc quỳnh nhá chào em nhá ui trúc quỳnh cứ lâu lâu vào tặng sao cho anh tú yêu đấy best friend ba à? ui là cái này không lấy cái này thì rôn được gọi là rồng rồng cỏ extra này là cái gì đây cái này độc hành à không ngon anh nhở lấy cái này thì nói chung là thêm tốc độ đánh cũng được nhưng mà mình thì không thích á mình muốn đổi lõi đi xẻng à xẻng nhưng mà biến được cái gì ông ta xẻng cơ bản là không biến ra được bọn này nhỉ anh em nhở xẻng có biến ra được ông ta xẻng hình như là không biến được nhưng mà xẻng thì sẽ biến được hệ khác ấy, khá là hay còn đấu sĩ và cả cái này cũng cùi á ê mình lấy xẻng đi hoặc là tí nữa mình lấy hai giáp chết cũng được mình quên mất là ở rau gọi là chọn lõi cuối á cái rau sói ấy, thì mọi người có thể ra được cái giáp chết nhá khá là hay với cả mình lấy thêm đồ á đây là mình đánh con này carry không? Xẻng này thì biến được cái gì đây? Biến được đỡ gần, biến được Mirengia với cả biến được ngựa. Ui, biến được ngựa cũng khá là hay á. Con này à? Ê, thêm một chút Sojin không? Một chút Zekia đi nhờ anh em nhở, Khu đấy đi. Biến ngựa này, biến ngựa này. Ui, lại là biến ngựa. Biến ngựa nữa, biến ngựa đi nữa thì tí nữa mình có thể bỏ ra một con ngựa đúng không? Mình có thể bỏ con ngựa này đi, kẹp con thép vào. Bán con này đi đã thôi mình nghĩ là tí nữa đợi hai xiềng đi kẹp hệ cho nó sướng hà nội có gì chơi không em khi nào ra thử à? có rất là nhiều nhanh tô ơi có thực sự là nhớ không vậy á <laughs> thực sự mà thì vẫn làm tú nghiện mà nữa nữa nữa nghiện gì đấy nghiện gì đấy mình đợi cho nó đun đồ nhá nãy giờ nó chưa đun ra cho mình kiểu vô cực nhở anh em nhở găng lại là zeke à ui full zeke không một chút full zeke không Kunzeke thì con này bắn siêu nhanh luôn á, siêu đam luôn á, siêu khổng lồ luôn á. Còn cái này thì biến cái rồng mà mình nghĩ là không cần đâu. Ê, siêu đam đi. Thử một trận nhá, xem nó có chiến không. Con này nói chung là thêm mết với cả cái Whitney à. Bỏ đi anh em ơi, bỏ đi. Hmm. Swain mùa này liệu carry được không em thú nhỉ? Ổn áp luôn nhá, Linh Đỗ ơi, ổn áp luôn á. Phải là siêu ổn áp luôn là hai sao thôi cũng có thể là lên chín được rồi nhá còn ba sao nói chung là mình nghĩ là top một luôn đấy anh em cứ bui nó quyền năng cuồng đao với cả thêm một đồ gọi là hồi phục như kiểu là kiếm súng khá là ngon nói chung là con sầu quên mình đánh giá là một con mạnh á ui sao con unu của mình hồi phục nhiều vậy anh em có cái hệ gì á à cái hệ ấy à cái hệ này đúng không mirane này đúng không hồi phục khá là trâu nhưng mà mình chưa có đồ đam anh em ạ không có đồ đam thì thua nhà này luôn thì thua nhà này tiếc đấy không đủ đam nhờ thôi cứ để tiền đi cứ để đi thế đấy con kỳ của mình không đủ đam á phế vãi chơi ra xua đi anh là được nhá tí ra ra xua em thú chơi nhá nhưng mà ra xua ba zaki à trông nó cũng hơi đần đâu hay là tí bỏ ra kia ăn nhở ừ. gang ngông gang ngông hay lấy diệt lấy diệt cũng được thật ra lấy diệt cũng ok á cookie diệt đi và thế là em đã biết nhớ thương sao mắt mình cứ gọi là bị buồn ngủ nhỉ nheo nheo mắt rồi anh em ạ mặc dù là mình cũng ngủ nhiều ấy con này thêm được hệ ra ghe gì à ra ghe gì đó cung như vậy kiếm thì ra được cái đấy đúng không ra được cái này không ngon hay là cho nó biến cái gì không ta à? biến cái gì trong đây ngon không nhở không biến dấp chết nhất nhất định là phải biến dấp chết á con này thêm gai à thêm gai nói chung là thêm được một hệ còn invoker thì có con gì invoker là có con năm tiền kìa con năm tiền kia là con bạc hay là con xây ra dạ hay là con zoe gì đó mình nhớ là một trong hai con đấy thôi Ui, con cũng kiểu người ta kinh hơn mình nhở? nhưng mà may là mình có con ấy nhá mình có con nunu này hồi phục được nhá khá là kinh nhá. nhà này lấy trứng à sáu rau rồi nè khá là hay á ra xây ra chơi thử đi em tú à xây ra em tú chơi rồi mà mọi người xây ra em tú thấy chơi nói chung là chơi mạnh nhưng mà kiểu nó dễ chơi ấy thành ra là em tú không muốn chơi lắm rồng này sĩ với kẻ warrior à. cung nữa à cung nữa thì biến cái gì biến cái này không ngon này anh em nhở bây giờ mình muốn dồn cookie hai quá nhưng mà có nhà cookie hai rồi đúng không cookie một à có nên roll lấy cookie hai nhỏ hai đợi lên cấp ta lên cấp thì đánh ra xua ừ. không đợi đi đợi đi đợi ra xua nhá hoặc là đợi con này hai hu hu và hu hu cái gì đấy con orion soul à tí nữa mình dôn khi nào ra được cái xẻng thì thôi nhá mình sẽ để nhiều tiền đi mình dôn ở cái rau đá khi nào ra xẻng thì thôi là bú là bú ui nhà này con bay à con bay giống đập phát chết luôn ui con bay cầm đồ này mạnh đấy vô cực kiếm súng với cả nỏ xét à ui con bay đồ mình thấy kiểu nan ná con uh, con gì nhở con uh... từ nhá rồi anh em ạ con uh, mình luôn khi nào ra xẻng thì thôi mình nhớ là có xẻng đấy giống con viago xẻng nào cần xẻng ấy ai nít xẻng ấy ai nít xẻng á thật ra là nãy giờ nhiều cái ngon vãi nhưng mà mình cứ đợi xẻng anh em ạ phải có xẻng mới ngon có thực sự là có xẻng không vậy mình nhớ là có xẻng mà nhờ ngồi xẻng đâu má khó vậy mười một giây à ủa nó có xẻng không vậy không cái gì đấy à em tú tôn xẻng mọi người ủa xẻng đâu ta ủa xong rồi sao hết tiền luôn rồi ủa càng luôn là càng hết tiền à ủa tiền đâu rồi nhờ ủa mình nhớ là có xẻng mà ta hết tiền rồi ép thôi á ủa nhưng mà càng rô là càng mất tiền à mình cứ tưởng là mỗi lần một tiền thôi chứ một vàng một lần zone à ủa nhưng mà mình nhớ là zone có một mỗi, mỗi lần một vàng không mình nhờ bây giờ lắp đồ cho con này à cuồng đao thì không cần rồi ê phế đấy lấy vô cực nhá em tú tôi 50 vàng à ừ có ra xẻng mà mọi người mình tưởng là một lần một vàng mà nhờ sao tự nhiên mình nôn hết nhiều tiền vậy ta anh đôn cả 20 lần rồi á nhưng mà mình tưởng là bấm từng đấy nó cũng đâu hết tiền đâu nhở phế vãi <laughs> rồi mới chúng tôi dồn mãi trẻ ra cái gì hết dồn điên dồn khùng nhưng mà mình vẫn mạnh nè vẫn win nè cookie một anh em ạ để tiền tôi cookie hai là bú rồi vô cực đấy.